cách mà chúng ta chèn những cái mã theo dõi như là Facebook Pixel hoặc là Google à, lên thẻ header ở trên à, landing page hoặc là website WordPress như thế nào. À, xin chào, tôi là Phạm Thanh Bình. Như bạn biết là khi chúng ta muốn à, copy những cái mã theo dõi đó là Facebook Pixel hoặc là Google lên thẻ hit của à, website hoặc là landing page của nền tảng WordPress làm thế nào để chúng ta không đụng đến cái phần phần phần gì phần copy nhé thì giải pháp đó là gì là tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình cài một cái plugin một cái plugin miễn phí này thì anh chị em mình có thể gì copy trực tiếp cái mã Facebook Pixel ở trên uh, Facebook hoặc là Google là mình dán vào trên cái thẻ hit ở trên uh, cái plugin này thì để giúp cho bạn dễ hình dung hơn thì bây giờ uh, ờ, mà các bạn hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi đầu tiên là anh chị em mình hãy truy cập vào website là tabi.bidu.vn nhé sau đó ở phần ô tìm kiếm này là anh chị em mình gõ cho từ từ khóa là à, header bạn nhá đây he he a d e r header nhá bấm tìm kiếm bấm sợt này và nó có tên là đây là cái plugin này các bạn nhé header and footer script đây bấm vào đây các bạn sau đó là các bạn vào bấm vào phần à, thêm giỏ hàng này bấm thêm giỏ hàng các bạn nhé sau đó là các bạn cũng điền thông tin đó nó chuyển đến cái phần giỏ hàng này rồi sau đó là các bạn bấm vào thanh toán cái này là không đồng các bạn nhé nên là miễn phí luôn các bạn có thể tải về xài miễn phí sau đó các bạn nhập họ tên vào số điện thoại email sau đó là các bạn à, bấm đặt hàng với tôi nhé và nó sẽ gửi về mail của các bạn sau đó là các bạn sẽ tải về giúp tôi đó, đầu tiên là các bạn hãy truy cập vào cái website của mình nhé website hãy truy cập vào cái phần à, phần quản trị website của mình và sau đó là, là các bạn truy cập vào phần print này print các bạn nhé và bấm vào nút uh, nút cài mới các bạn nhé bấm nút cài mới này tải đi lên này bấm tải lên này chọn file này và vâng, đây tôi để ở dưới desktop đây bấm đây các bạn này và sau đó các bạn bấm phần cài đặt cho tôi rồi sau đó bấm vào kích hoạt plugin rồi tiếp theo là à, mình di chuyển đến phần gì đây nó có phần là à, Cox Slippet các bạn này Cox Slippet này đấy cái xuống dưới này sau đó các bạn bấm vào header and footer bấm vào đây và sau đó là các bạn gì ở thể hit này là các bạn có thể dán cái mã theo dõi của Facebook Pixel vào hoặc là Google vào đây các bạn nhé sau đó các bạn bấm vào chữ xếp trên là xong các bạn nhé ví dụ tôi có một cái mã ở trên thì ở trên ờ, Google đúng không? ở à, trên Facebook đi rồi tôi sẽ bấm vào phần nào vào trình quảng cáo thôi. rồi tôi sẽ bấm vào phần trình quảng cáo này và tôi bấm vào phần chọn đến tài khoản tôi có cái phần mã theo dõi của Facebook bạn nhé sau đó bấm vào phần gạt thôi. là doanh nghiệp này rồi đến phần gì phần ờ, nguồn dữ liệu này bạn tôi sổ phần dữ liệu ra tôi chọn Excel này tôi sẽ tạo một cái, à, thêm một cái pixel mới đây <coughs> pixel mới đây tôi bấm vào phần uh, ờ, pixel ba cái pixel gì này à, bảy hai sẽ nói hẳn một cái bản bảy hai sẽ nói đúng không Sẽ nói ở trên cái website kia Và mình chúng ta ấy và sau đó tôi nhập cái kiểm tra website kiểm tra trang web để xem tùy chọn thế nào dễ dàng đúng không thì đây là cái web mình đây bạn nhé <coughs> web mình đây web của mình đâu mình làm đây tôi xem là có à, tôi có cái trang này đúng không tôi có khách hàng họ truy cập cái trang này đây đúng không ạ đây <clears throat> tôi copy cái link này đấy, khách hàng họ truy cập họ muốn mua cái xin nói bảy hai của tôi đúng không chuyển chụp đây này và ờ, dán đây này kiểm tra web để tùy chọn dễ dàng một phát đây này đó bấm tiếp tục lại này <clears throat> rồi tôi bấm vào phần tiếp, tiếp nhập cái xe này, này rồi gì đây là tôi sẽ chọn phần thủ công vậy nhá thêm thủ công chọn là hàng số 2 đi và bây giờ tôi sẽ copy vào là gì sao chép cái mã này dán phần tiêu đề ở trên trang web tôi có thể hết được nhá tôi bấm sao chép này tôi chuyển qua phần này bạn nhá rồi chuyển qua xe này là cái tôi bấm vào phần copy link là copy snippet đây copy snippet bấm đây tôi chọn phần nào đây tôi di chuyển đây bạn này di chuyển đây này tôi chọn phần gì à phần header nhé header footer và tôi dán đây bạn nhé pass đây này đó như là cái mã gì đây là cái mã theo dõi ở trên ở trên facebook của tôi bấm trên này nó lưu lại bạn nhé thiết lập này tôi mình chuyển qua phần à, bên facebook này này mình bấm tiếp tục này tôi bảo là gì là thử nghiệm mã cơ sở chưa hoạt động thì bây giờ mình sẽ copy link đây copy xem mã hoạt động nào này mình dán đây pass đây này chuyển đến phần lượng thực nghiệm này đấy là khi mình vào website này mình lướt này mình lướt mình lướt mình lướt này đó thì là mình tự nhiên là có hành vi theo dõi rồi thì bấm vào tiếp tục này để kiểm tra bạn nhé còn hoạt động rồi bạn bấm tiếp tục này và sau đó mình bấm vào ok rồi đã thêm rồi ok bấm đây đó uh, mình nhập uh, gắn áp cái đường link website đây mở trong web này đó, như vậy là gì là mình đã gắn xong cái mã pixel cái mã pixel là mã theo dõi của gì của facebook đúng không thì bây giờ mình sẽ thiết lập nó tốt hơn các bạn nhé và bây giờ thêm nút mới này thì bấm thêm nút này mình chọn nút này đi nút uh, khi họ bấm nút nút đặt hàng này đúng không làm hành vi mua hàng này bấm đây rồi chọn sự kiện này mình chọn sự kiện là lượt uh, à, thêm giỏ hàng đi hoặc là lượt phóng tất đăng ký đúng không rồi chọn là lượt đăng ký đi này bạn nhé bấm xác nhận là xong đó sau mình bấm vào phần gì hoàn tất thiết lập ok bấm hoàn tất là xong bạn nhé ok đó rồi đấy như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn gì hướng dẫn anh chị em mình là cách cài đặt cách cài đặt cái à, <clears throat> plugin để chúng ta gì dán mã theo dõi lên website của mình đó là website bằng nền tảng WordPress thì anh chị thấy đoạn video này hay giá trị thì anh chị em mình có thể là bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và chia sẻ cái video này cho đội nhóm của mình và cho nhiều người biết hơn là chúc anh chị thành công xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi